Rồi, em à, xin chào à, tất cả anh chị em có mặt trong phòng Zoom buổi tối hôm nay. Lời đầu tiên thì em Hải à, chúc cho tất cả anh chị em chúng ta một buổi tối thật đầy năng lượng, hạnh phúc, vui vẻ, bình an và sau buổi Zoom là một giấc ngủ thật ngon. Thì tối nay em Hải sẽ chia sẻ chúng ta biết được cái giá trị của một trong những sản phẩm đối tác của Rao One, đó là bất động sản hành tinh Nait. À, nếu chúng ta mà nói bất động sản hành tinh Nait mà không quên nhắc đến cái công ty Rao One chúng ta thì cũng đó là một cái là là cái thiếu sót bởi vì rau là một mạng trực tuyến à, toàn cầu nó kết nối nó đang áp dụng cái mô hình à, tiếp thị liên kết để kết nối khách hàng cho các doanh nghiệp đó và với à, với cái cách vận hành này thì rau đang trở thành là một trong những cái doanh nghiệp một cái sàn thương mại điện tử lớn nhất hành tinh sàn thương mại của nó không hẳn là sản phẩm không và ở đây thì nó có cả dịch vụ nữa với à, sản phẩm chúng ta biết nhiều các sàn uh, à, rất nổi tiếng như là sàn Amazon Alibaba đúng không ạ nhưng mà nếu mà dịch vụ thì chúng ta lại phải nói rồi đến các dịch vụ như là booking.com là đặt phòng khách sạn lớn nhất của thế giới đúng không ạ BNB là cũng là cho thuê phòng và đặt phòng khách sạn à, rồi à, chúng ta nói đến à, Uber Grab là một trong những nền tảng mà chúng ta nói về vận tải vận tải công nghệ à, rồi chúng ta à, nói đến các nền tảng khác như là là uh, B&B rồi uh, những nền tảng mà giúp kết nối gọi là dịch vụ đấy ạ thì ở mỗi ở mỗi cái cái uh, nền tảng nó chỉ có có một cái cái cái uh, nhiệm vụ thôi nhưng với One nó là nhiệm vụ nó là là một sàn thương mại về sản phẩm và dịch vụ như vậy là nó tổng hợp tất cả mọi thứ ở đây đấy chúng ta có thể khi mà One nó thành công rồi á thì nó có thể là cho chúng ta có mọi thứ là sản phẩm và dịch vụ ví dụ chúng ta có thể đặt phòng khách sạn mua vé máy bay chúng ta có thể chơi game uh, trực tuyến toàn cầu chúng ta có thể là mua vé số điện toán toàn cầu và chúng ta có thể học online học trực tuyến toàn cầu rồi ở đây chúng ta có thể có những kênh đầu tư tài chính Đấy, đầu tư tài chính thì đầu tư tài chính có rất nhiều kênh đúng không ạ à, đầu tư thì đầu tư tài chính có là gì ạ cổ phiếu rồi à, tiền điện tử bất động sản kỹ thuật số đúng không ạ rồi à, tại đây thì chúng ta có đầy đủ mọi thứ thay vì chúng ta phải à, cứ trên điện thoại chúng ta ấy, phải tải các app về để chúng ta có được nhiều cái nền tảng chúng ta tham gia nhưng với với cơ hội rawan chúng ta chỉ cần duy nhất một app rawan mà thôi và như vậy là chúng ta có đủ mọi thứ ở trên này rồi khi mà rawan đạt đến ngưỡng là một trong những cái sàn thương mại lớn nhất hành tinh và mục tiêu trong vòng 5 đến 10 năm tới thì rawan sẽ đạt được cái tiêu chí này à, và hôm nay em Hải xin được giới thiệu một trong những sản phẩm đối tác của rawan đó là bất động sản hành tinh AX là một cái giá trị nó là một kênh đầu tư à, rất là tuyệt vời tại sao em Hải mới tuyệt vời thì sau đây em Hải sẽ chia sẻ cho các cô chú anh chị được hiểu rõ hơn về à, cái giá trị mà máy mải vừa nói tới à, nếu mà chúng ta nói về dòng tiền thế giới tạo dòng tiền thế giới đó. thì chúng ta nói đến cái gì ạ chúng ta nói đến bất bất động sản truyền thống đúng không ạ rồi bất động sản truyền thống là một trong những kênh mà à, tạo dòng tiền lớn nhất thế giới đấy ạ à, với cái tuổi đời của bất động sản nó có đến, tính đến cả vài ngàn năm tại sao nó là vài ngàn năm ạ bởi vì từ cái thời mà chúng ta vua tức là về quan quan vua chúa từ cách đến cả ngàn năm rồi đất nước Việt Nam ta không phải nằm tại ở ờ, ở, cái miền Nam mà chúng ta đang ngồi đây là tại biên Hòa Đồng Nai hoặc là Sài Gòn đâu chúng ta chỉ tới nửa của miền Trung thôi tới hàng Nghệ An Hà Tĩnh do Trung Quốc luôn luôn là tàu đấy nó luôn luôn là thôn tính nước ta tại sao vì giá trị bất động sản giá trị đất rộng ra và chúng ta là nước nhỏ cho nên chúng ta bị à, đẩy dần và chúng ta đã trở thành à, một trong cái một cái, cái đất nước hình chữ S đấy, do chúng ta dần dần do bị đẩy lùi và chúng ta tiến vào miền Nam chúng ta có thêm một cái giải đất hình chữ S như vậy là bất động sản từ ngàn năm nó có giá trị rồi đúng không ạ và đến nay nó vẫn không ai phủ nhận điều này và nó là nơi tạo ra dòng tiền lớn nhất hành tinh đấy ạ lớn nhất hành tinh à, với à, ví dụ như là để có thể mua được cái số lượng à, đất mà người Việt Nam đang chiếm ta đang nằm giữ trên cái giải đất hình chữ S thì chúng ta bỏ được cả đến bao nhiêu ạ cả vài trăm ngàn tỷ đô la mới mua hết được đấy chỉ đất nước Việt Nam còn dĩ nhiên nhiều quốc gia khác như Nhật hay là nhiều nước khác ấy, thì chắc chắn rồi chúng ta bỏ rất nhiều tiền như vậy là bất động sản là nơi tạo đồng tiền lớn nhất thế giới và thế này ạ theo thống kê thì trên 50 phần trăm số lượng à, số lượng à, người mua bán bất động sản á, là những nhà đầu tư những nhà đầu tư là sao ạ à? họ bỏ tiền ra để tạo ra cái dòng tiền lợi nhuận đầu tư để có tạo lợi nhuận thì bất cứ nơi nào đầu tư tạo lợi nhuận thì nơi đó là chúng ta à, có thể là gọi là kênh đầu tư tốt nhất thì bất động sản là một kênh tốt nhất dĩ nhiên đầu tư để tạo lợi nhuận thì bạn bạn mua đất đúng không ạ với đất thì bạn không hề rẻ đâu tại Việt Nam thôi tại nơi em Hải đang sống ở bên Hòa này thì để đầu tư một lô đất bạn phải bỏ ra ít nhất từ 500 triệu đến vài tỷ như vậy là vốn bỏ ra nhiều không ạ rất là nhiều đúng không ạ rất là nhiều à, câu chuyện là chúng ta để đầu tư phải phải bỏ đất như tiền và tại thời điểm này Covid ấy, chắc chắn rằng để bạn bỏ ra khoảng 500 triệu một tỷ để sang năm một lô đất đó lời được gấp đôi đó, là cả một vấn đề bạn phải có những kỹ năng kiến thức rất nhiều bạn mới đầu tư vào lô đất đó để tạo lợi nhuận như vậy được nhưng tại ở đây thì sắp tới anh Hải em Hải chia sẻ chúng ta biết được rằng à, chúng ta đầu tư vào một cái kênh bất động sản à, số này chúng ta bỏ một số vốn bao nhiêu ạ thấp lắm chỉ khoảng 100 100 euro thôi để chúng ta có thể lợi nhuận trong vòng 2 năm cũng là một thời gian đầu tư nhưng chúng ta phải lời 2 đến 5 lần là ít nhất à, như vậy là nơi tạo dòng tiền đầu tiên mà nó có cả ngàn năm truyền thống đó là bất động sản Đấy. cái kênh thứ hai mà có một khoảng trên 100 năm đó là cổ phiếu cổ phiếu thì à, tất cả những nhà đầu tư cổ phiếu chúng ta hay nói đến ai ạ đến Warren Buffett là một trong nhà đầu tư cổ phiếu huyền thoại và ông là một trong những tỷ phú giàu nhất hành tinh top những tỷ phú giàu nhất hành tinh và là cổ phiếu là nơi mà cả ngàn ngàn tỷ đô la họ đầu tư vào đây để xin lời thì đó nó là nơi tạo dòng tiền thứ hai và nơi tạo dòng tiền thứ ba một cái tuổi đời rất non trẻ đó là tiền kỹ thuật số hay còn gọi một từ thông thường nhất là tiền ảo nó chỉ có tuổi đời bao nhiêu ạ 12 năm thôi 2009 thì bắt đầu mới có những đồng tiền Bitcoin ra đời và hiện tại thì cái người tạo ra đồng tiền Bitcoin đó vì các cái giá trị cũng như là những cái ẩn số con người này vẫn chưa được à, chưa được à, biết đến họ là ai nhưng vấn đề là họ đã tạo ra một cái, cái thay đổi về cách chúng ta vận hành đồng tiền đó là tiền kỹ thuật số đúng không ạ thì hôm nay một Bitcoin cái ngày ra đời của nó bao nhiêu ạ một đô la có thể mua đến 1.390 Bitcoin một đô la thôi ạ hôm nay chúng ta một à, đồng tiền Bitcoin chúng ta nói về Bitcoin chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu tại thời điểm hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 thì chúng ta phải bỏ ra 1 tỷ 450 đến 1 tỷ 470 triệu đồng mới mua được một Bitcoin như vậy ạ à, giá trị của Bitcoin so với 12 năm trước nó tăng bao nhiêu lần cực kỳ nhiều đúng không ạ nhưng chúng ta còn có cơ hội để sở hữu nó hay không chắc chắn là không bởi sao giá tiền nó nhiều quá bạn mua một Bitcoin tương đương với mua một căn nhà đấy ạ à. đấy là cái điều mà chúng ta nhìn thấy được đấy là cái nền tảng tạo dòng tiền lớn thứ ba thế giới là tiền điện tử và với rau Rawan chúng ta đang được à, kết nối một đối tác thứ ba là bất động sản hành tinh AX là sao ạ hành tinh AX tức là hành tinh số 9 số IX là 9 La Mã và trái đất chúng ta là trong hệ 8 hành tinh dĩ nhiên là mục đích họ tạo ra cái bất động sản hành tinh ấy là nghĩa sao ạ họ tạo ra một mô hình 100% giống trái đất chúng ta và ừ, cái trái đất này có thể chúng ta giao dịch mua bán gọi là bất động sản số hay là gọi là một từ người ta hay gọi thông thường là bất động sản ảo như vậy là một cái hành tinh ví dụ như chị nắng nguyễn đang ngồi tại nhật và em nga đang ngồi tại à, hòa bình lô đất của em hoa em em nga đang là chủ quyền của em chị nắng nguyễn đang ngồi lô đất của nhà chị là của chủ quyền chủ quyền của chị và tại đây tại biên hòa em đang ngồi đây là chủ quyền của em hải nhưng tại hành tinh ấy nó cũng 100% định vị vị trí của ba anh em chúng ta ba chị em chúng ta ngồi đây nhưng những lô đất này chưa thuộc quyền sở hữu của ai bởi vì sao hành tinh ấy mới được tạo lập và bây giờ họ đang cái quá trình bán những lô đất đó bán những lô đất đó như vậy à là chúng ta vào đây chúng ta mua những lô đất và bao nhiêu à một lô đất như thế nó không đến nỗi chúng ta phải lo lắng mua cả tỷ hoặc là 500 triệu tiền Việt Nam đồng và chúng ta bỏ ra bao nhiêu à? một lô đất chúng ta chỉ bỏ một euro thôi nhưng ngày hôm nay chúng ta có một chương trình là bạn mua 100 euro để mua những lô đất tại hành tinh này thì bạn được tặng thêm 50 phần trăm nữa tức là bạn bỏ 100 euro bạn được thêm 150 euro và 150 euro bạn sẽ mua được ba cụm đất mỗi cụm của nó là bao nhiêu 50 lô đất với diện tích nó à, là khoảng đâu đó là gần 307 mét vuông đấy là lô đất tại đô thị dĩ nhiên là diện tích lô ở cái vùng nông thôn sẽ cao hơn nhưng chúng ta hãy quy đổi chung một lô đất đó là khoảng 307 mét vuông đó như vậy là một đô la một euro chúng ta mua lô đất rồi và chúng ta có thể tại đây trong khoảng một thời gian ví em hỏi em hải nói bỏ ra mua một lô đất thật là khoảng từ 500 triệu thấp nhất tại Việt Nam thời điểm này à hai năm sau bạn có thể lời gấp đôi đấy là may mắn còn nếu bạn không biết đầu tư bạn không có kiến thức và bạn không biết rằng lô đất nó có quy hoạch hay không thì có thể hai năm sau bạn trở thành con số công hoặc là không bao nhiêu tiền cả nhưng tại đây cái nền tảng của của, của cái đối tác thứ ba mà bất động sản hành tinh ít nó là một đối tác dựa trên cộng đồng đau ăn đã có sẵn 40 triệu thành viên ngày hôm nay 40 triệu thành viên như vậy là 40 triệu thành viên này nó tạo ra cộng đồng ví dụ như là thế này em hải nói anh chị ra cái chợ anh bán hàng thì cái cộng đồng đó là những con người đến chợ này để mua hàng thì công ty bất động sản ấy nó cậy cái cộng đồng đang có sẵn là 40 triệu đó để nó giao dịch những lô đất này là những người đầu tiên để giao dịch lô đất này và chúng ta là những người đầu tiên nhất được sơ khai mua cái giá hay nói thông thường nhất là F0 F0 nghĩa là sao F0 nghĩa là chúng ta mua cái giá mà họ chưa bán ra thị trường đó và ở đây em Hải nói một chút xíu về giá trị là giá trị của những lô đất F0 nếu ví dụ một dự án của Phạm Nhật Vượng họ bán lô đất là một cái căn nhà tại quận 9 Vinom ấy là giá ở lô đất view sông view sông là sông Đồng Nai đấy tại vì quận 9 thì nằm ở giữa giữa sông Đồng Nai và à, và sông à, nó nằm hai bên là bên này là sông sông Đồng Nai và bên kia là mé của quận 9 như vậy là lô đất nó khoảng 45 tỷ một căn nhà view sông nhưng F0 bạn chỉ mua khoảng 38 hoặc là 39 tỷ thôi tức là khi mà bán ra thị trường nó là 45 tỷ như vậy F0 chúng ta giảm được bao nhiêu ạ giảm được khoảng ít nhất là 40 30 hoặc 40 phần trăm thì chúng ta là may mắn là những người đầu tiên được sở hữu lô, lô đất mà F0 như vậy đấy cực kỳ giá trị và giá bỏ ra như em Hải nói hồi nãy ạ bao nhiêu chỉ có một euro thôi một euro thôi thì câu chuyện làm cái gì đầu tư cái gì mà tạo ra lợi nhuận sinh lời chúng ta đầu tư và theo thống kê thì khoảng hơn 50 phần trăm những người đầu tư bất động sản thật đấy truyền thống ấy, bạn bạn gần 50 đến 60 phần trăm là đầu tư à, chứ không phải là để ở như vậy là đầu tư cái gì mà tạo lợi nhuận thì chúng ta đầu tư ở đây em Hải nói chút xíu chút xíu về vấn đề giữa cái tiền điện tử liên kết với lại bất động sản số cái tiền điện tử nó tăng lợi nó tăng từ 12 năm về trước lên đến cả triệu lần với đồng tiền Bitcoin đúng không ạ và ngày đó nếu chị bỏ ra anh chị bỏ ra một đô la thôi anh chị được 1.390 Bitcoin đúng không ạ thì ngày hôm nay là anh chị có bao nhiêu 1390 tỷ đô la một tỷ đồng nhưng hôm nay nó là 1 tỷ 400 đến 1 tỷ 500 triệu rồi thì có bao nhiêu ạ chúng ta có khoảng bao nhiêu ạ là gần 2.000 tỷ nếu bỏ một đô la ví dụ như thế nhưng cơ hội đó không còn cơ hội của những đồng tiền điện tử đó không còn bởi chúng ta đâu nắm bắt được nó đâu không ai chia sẻ cơ hội đó vào thời điểm này vào thời điểm đó nhưng thời điểm này chúng ta là người may mắn đón nhận cơ hội rất tuyệt vời này là chúng ta được sở hữu những lô đất mà em Hải nói f 0 không là lô đất mà chưa ra thị trường ấy là với một đô la một đô đô trên một đô đất thôi à và chúng ta đầu tư vào đây ạ có thể tùy khả năng tài chính của mình có thể là 100 euro hoặc có thể nhiều hơn thì bạn bỏ ra là nhiều hơn thế nữa thì tùy khả năng tài chính của mình mà thôi nhưng giống như câu chuyện Bitcoin em nói ví dụ đồng tiền lớn thứ hai tiền điện tử đó là Ethereum Ethereum ra đời nó cũng tính nó khoảng một một đô la tức là một đô la mua đến vài chục vài trăm Ethereum thậm chí là ngày đó họ còn đào miễn phí tức là họ đào Ethereum bằng miễn phí không mất cái gì cả nhưng mà em toán là một đô la mua được vài trăm ethereum đi thì ngày hôm nay tại ngày hôm nay thì một ethereum họ đã giao dịch từ 102 đến 100 triệu đồng trên một ethereum và cái tổng số ethereum tức là tiền tiền ETH này này trên thị trường là nó khoảng đâu vài tỷ đến vài chục tỷ tức là nó chưa có một con số chốt lại cụ thể nhưng với Bitcoin là nó 21 triệu số Bitcoin mà đang nói bây giờ mua là một tỷ 450 triệu ngày hôm nay ấy, là tổng cung trên thị trường nó chỉ có bao nhiêu một 21 triệu mà thôi 21 triệu như vậy là Ethereum đến vài tỷ thậm chí đến vài chục tỷ mà chưa có con số chốt lại thì cái cái mà chúng ta mua đất đây này chúng ta có tổng cung nó là có hơn một tỷ cái lô đất thôi như vậy là chúng ta cụ thể có lô đất rồi và giá của nó bao nhiêu một euro như vậy là khi mà ngày 22 tháng 11 này công ty sẽ chính thức mở bán và khi đó chúng ta bán thị trường mọi người mua giá đây là một một euro thì sau này cái giá nó tăng bao nhiêu thì do nhu cầu thị trường nhưng em Hải nói rằng ạ à, tại vì sao ạ à? chúng ta là người may mắn mua khi nó chưa ra công chúng thì giá rất là rẻ nhưng có một điều tuyệt vời thế này ở chị nắng ở Nhật chị muốn mua một cái thứ gì một cái ô tô hay là gạo hay là ăn gì đó chị phải dùng yên Nhật để mua nhưng tại Việt Nam cũng vậy chị muốn mua một cái thứ gì ví dụ là mua một ký gạo một con gà chị phải dùng tiền Việt Nam đồng để mua hoặc tại Thái Lan chị để mua những vật dụng hay bất cứ thứ gì tại Thái Lan thì dùng tiền bạc đồng bạc Thái để mua như vậy là với lô với bất động sản hay kinh ấy lấy cái gì để mua thì chúng ta có gọi một cái đồng tiền điện tử là bit token cần dùng cần nó để ta mua đó nhưng thông báo với các cô chú anh chị một cái điều tuyệt vời năm nay anh chị bỏ ra mua 100 euro đó để được có 150 lô đất ấy, thì anh chị được tặng cái tiền điện tử này với số lượng cung của nó bao nhiêu ạ chỉ có 120 triệu đồng cần mà thôi thay vì đồng Ethereum nó đến vài tỷ thậm chí vài chục tỷ đúng không ạ và tổng Bitcoin hôm nay nó, nó có 21 triệu thì cái tổng cung của cái tiền Bitcoin ấy nó chỉ có bao nhiêu ạ à? 120 triệu đồng mà thôi 120 triệu đồng Đã con số cực kỳ ít và để có thể giao dịch tất cả những lô đất trong cái hành tinh xanh chúng ta cái, cái lô hành tinh ấy, ấy tức là cái trái đất chúng ta mà, mà bản sao đấy à, em Hải nói điều này mọi người nắm này có phải chúng ta bỏ cả ngàn tỷ đồng mới mua được tất cả số đất của ngàn tỷ đô la nhé ngàn tỷ đô la mua được tất cả số đất của đất nước Việt Nam thôi còn nếu cả thế giới này gồm có Nhật này của Nga của Mỹ của tất cả mọi cái thì ta bỏ bao nhiêu trăm ngàn tỷ đô la mới mua hết cả đất trên thế giới này như vậy ở đây à, chúng ta có 120 triệu quýt token thôi mà chúng ta mua cả cái trái đất này này thì xin hỏi các mọi người ạ à, các anh chị ạ à, cái số tiền đó có tuyệt vời không ạ rất ít mà không còn thêm nó không đẻ ra như vậy là chúng ta đã được mua đất tặng tiền và những người đến sau ạ à, người đến sau họ phải mua lại những cái đồng tiền này từ chúng ta chúng ta được tặng hôm nay đến ngày 15 chúng ta được tặng hôm nay còn 10 ngày thôi được tặng nhưng người khác muốn có được những tiền này họ phải mua lại chúng ta và thông báo với cô cô chú anh chị một điều tuyệt vời là đến ngày 22 tức là ngày 15 là kết thúc chương trình khuyến mãi thì ngày 22 chúng ta được giao dịch mỗi đồng bit token ấy tiền mà họ tặng đấy là giá bao nhiêu 4,75 đô la trên một đồng bit token đó là một trong loại tiền điện tử à, có giá khởi điểm đắt nhất thế giới tại sao Bitcoin một đô la bạn mua một 1390 à, Bitcoin đấy một đô la còn cái đồng mà Ethereum chúng ta phải bỏ ra một đô thì mua được mấy mấy trăm Ethereum như vậy là cái thời điểm mà chúng ta chính thức công bố mà mà giao dịch trên toàn toàn thế giới ấy, thì nó đã làm là giá là bao nhiêu 4,75 đô la trên một đồng Bitcoin và hôm nay chúng ta được tặng miễn phí nếu chúng ta kịp mua từ hôm nay đến ngày 15 tuyệt vời không ạ à? như vậy là chúng ta mua đất mà được thêm cả tiền có ai cho cho không ạ à? em Hải là có doanh nghiệp bất động sản nhưng mà em mua đi bán đất chẳng ai cho tiền cả chúng ta bỏ tiền túi để mua đấy nhưng hôm nay chúng ta mua đất lại được tặng tiền và thông báo à cái số lượng tiền thì rất ít như vậy là những người khác sau này đà đây để mua đất thì họ phải có Bitcoin này để mua và họ muốn có tiền Bitcoin thì họ phải mua lại từ chúng ta đúng mà tại vì mình mua rồi họ đâu còn 120 triệu bán hết thì phải mua chúng ta thì hôm nay giá của nó tại thời điểm nó giao dịch ngày 22 tháng 11 đấy là 4,75 ngày nếu bạn sử bao nhiêu nó sẽ tăng giá dần dần bởi vì cái nhu cầu nhu cầu thì nhiều và lượng cung thì đã hết bạn muốn sở hữu nó thì bạn phải mua lại tôi chính vì này cho nên là bitcoin lên một tỷ đấy tại tổng cung có 21 triệu thôi Ethereum đang còn đào nhé đang tiếp tục đào chưa chốt là con số là bao nhiêu nhưng mỗi một Ethereum hôm nay là 100 à 102 đến 105 triệu Việt Nam đồng mà các cô chú anh chị thấy tuyệt vời không ạ à? như vậy là tổng cung rất là ít mà số lượng người nhu cầu càng nhiều và tại sao lại nhiều tại vì sao cộng đồng đây, cộng đồng cộng đồng của cái à, cái cái cái rau ăn á họ có 40 triệu 40 triệu như vậy nhưng mà à, để mà, mà mà tạo cộng đồng lớn thì có phải rằng rau ăn nó hướng tới sắp tới là nó sẽ đến vài chục triệu tới vài trăm triệu cả tỷ người trong vòng 5 đến 10 năm tới thì những người mà vào rau ăn họ thấy bất động sản này đầu tư hay quá có lợi nhuận mặc dù ngày đó họ không được mua F0 như chúng ta nhưng họ vẫn đầu tư giả sử hôm đó là 5 đô la trên lô đất họ vẫn đầu tư mà mà muốn đầu tư 5 đô la một đô đất thì lấy tiền đâu ạ mua lại từ bitcoin mua lại tiền chúng ta mới giao dịch được chứ không tiền là sao mà giao dịch đúng không ạ như vậy là chúng ta được một mua một và được hai thậm chí là đang chương trình khuyến mãi bạn bỏ ra 100 euro bạn được 150 euro cơ mua được 150 lô đất cơ à, và như như cái thông tin chúng ta đang được công ty khuyến mãi thì một lô đất chúng ta mua là một euro chúng ta lại được tặng lại 0,17 tức là 0.17 fit token ví dụ chị bỏ ra 100 anh chị bỏ 100 euro là bao nhiêu bạn chị được mua được 150 lô đất chỉ có được 25,5 bit token như vậy là chúng ta mua vừa được khuyến mãi tăng 50 phần trăm vừa được thêm đất và có thêm tiền quá tuyệt vời không đúng không ạ và đây là cơ hội duy nhất nó qua rồi Bitcoin qua rồi Ethereum qua rồi chúng ta bây giờ muốn mua Ethereum là 100 triệu một đồng đấy muốn Bitcoin là một tỷ tư năm chục đấy à, như vậy là chúng ta còn cơ hội không ạ tại vì cái thời điểm Bitcoin rẻ đó chúng ta không có ai cho chúng ta cơ hội cả không ai chia sẻ trong cơ hội này để mà ta mua ngày hôm nay với cái cái cơ hội mà bất động sản hành tinh ấy cũng như vậy cũng như vậy em thông báo cho các cô chú anh chị biết một điều rất tuyệt vời đó là cách đây khoảng cỡ bốn ba tháng có một giao dịch đây là một giao dịch bất động sản kỹ thuật số nhé mà nó không có nó không có tập trung nó không được làm bởi cái một hệ sinh thái tuyệt vời như vậy đâu là nó làm manh mún ấy làm lô đất 60.000 mét vuông mà nó được à, NFT tức là mà được à, công nó gọi là à, mã hóa bằng cái công nghệ NFT đó à, thì nó bán với giá bao nhiêu ạ 200 gần 210 tỷ Việt Nam đồng đấy kinh khủng ạ à. tức là sao ạ à? một lô đất mà nó không được bài bản đầu tư bài bản và không giống như là một đối tác của Rawan là bất động sản hành tinh ít thông báo với các cô chú anh chị một điều tuyệt vời là bất động sản hành tinh ít mấy cái mô hình 100% trái đất là được của được tất cả các chuyên gia blockchain 50 chuyên gia hàng đầu của blockchain của những người có kinh nghiệm về blockchain ấy họ tạo lên bởi công ty của châu Âu và họ tạo mô hình trái đất để họ giao dịch các lô đất này là cái mục đích của họ là họ sẽ làm tại sao đặt là hành tinh này là hành tinh số 9 này nó làm cho cái giá trị bất động sản này nó có giá trị thực và khi chúng ta mua bán nó đầu tư và có lợi nhuận như câu chuyện em Hải phân tích hồi đầu tuyệt vời không ạ à? như vậy là những người mà có kinh nghiệm cực nhiều về blockchain về tiền điện tử về uh, bất động sản số họ đã vào công ty này và họ biết tận dụng cộng đồng đến 40 triệu thành viên sắp tới lên đến cả trăm triệu cả tỷ người để tạo được cái giá trị cho công ty của họ ở ngoài kia em Hải nói một điều khi Bitcoin và Ethereum ra đời nhiều cái bất động nhiều cái tiền điện tử à, họ tạo lên họ cái, cái cái cái cái giá trị của bitcoin của ethereum họ tạo cũng là tiền điện tử và họ bán nhưng mà biết cho cái cộng đồng của họ cái cái, cái, cái những cái mà dự án của họ ấy, đa phần là không thành công bởi sao họ không có cộng đồng họ muốn bán một đồng tiền điện tử nào có giá trị thì cộng đồng nó phải đủ lớn ví dụ như là với Rawan là 40 triệu à thì như thế 40 triệu thành viên như thế nó mới tạo được giá trị được đúng không ạ à, thì ở đây chúng ta có cộng đồng Rawan là 40 triệu và theo thông tin thì khoảng 2 triệu người trên thế giới đã sở hữu tiền điện tử với vốn hóa của nó lên đến 3.500 tỷ đô la đúng không ạ thì tại đây cái cái ờ, cái cái, cái vốn hóa của của Bitcoin là 3.500 tỷ 3.500 tỷ khoảng đó với 2 triệu người đã, đã giao dịch và sử dụng nhưng cộng đồng của, của những người đang tham gia bất động sản hành tinh ít ấy, nhờ cộng đồng của Dow One nó có bao nhiêu hơn 4 triệu người đã đã đăng ký rồi đã tham gia rồi họ mua bán ở đây rồi để chuẩn bị giao dịch vào 2 tháng 11 như vậy là chúng ta có số số lượng người gần như là gấp đôi số lượng của Bitcoin mà giá trị chúng ta bao nhiêu chúng ta bỏ ra đầu tư ban đầu nếu thấp nhất chúng ta chỉ cần 100 euro mà thôi dĩ nhiên rồi nếu anh chị có tiền cô chú có tiền chúng ta có thể đầu tư vào là à, một 000 euro thậm chí có thể nhiều hơn tùy theo tài chính tùy theo chính để chúng ta có đầu tư vào đó miễn làm sao chúng ta thấy đấy là một cơ hội và chúng ta có tiền nhiều chúng ta đầu tư nhiều ít đầu tư ít nhưng tối thiểu chúng ta chỉ có 100 euro tương đương bao nhiêu 2 triệu 650 chứ không phải bỏ ra đến 200 triệu 500 triệu vài tỷ để mua một lô đất đâu và kỳ vọng của chúng ta có lô đất à trong vòng 2 năm đang covid như này này hai năm mà lời gấp đôi ấy, đó là hạnh phúc lắm rồi nhưng với cái vấn đề mà cái hành tinh này mà chúng ta đang mua 100 euro này này là chỉ hai năm sau chúng ta có thể lời bao nhiêu ít nhất từ hai năm lần em Hải không nói đến một ngàn lần tại sao ạ khả năng của nó tăng trưởng đến 100 thậm chí cả ngàn lần cơ giống như Ethereum và Bitcoin cơ nhưng chúng ta đừng có uh, đặt kỳ vọng quá nhiều bởi sao ạ cái sự thành công của nó đến một ngàn lần đấy giống như chúng ta trung số hạnh phúc lắm còn nếu chúng ta đặt kỳ vọng hai đến năm lần thì em Hải nằm trong lòng bàn tay bởi sao bởi cộng đồng có sẵn 40 triệu thành viên và hơn 4 triệu thành viên đã đăng ký với nó đó là điều tuyệt vời đúng không cho nên ở đây à, chúng ta phải nhìn thấy cái giá trị và cơ hội mà em Hải nói hồi nãy Bitcoin chúng ta không còn ai chia sẻ không có cơ hội đâu nó lên một tỷ tư rồi Ethereum này là 100 triệu rồi làm gì cơ hội nữa nhưng ở đây là một cơ hội tuyệt vời anh chị nào may mắn được đón nhận cơ hội này đó là cái, cái phước phần đấy là cái may mắn chúng ta đấy. không phải dễ đâu không phải ai cũng dễ đón nhận cơ hội này đâu bởi sao bạn của em Hải cả ngàn người cả trăm người bạn bạn của chị Năng Nguyễn cả trăm người đó có phải chị Năng Nguyễn chia sẻ hết không em Nga có thể chia sẻ hết bạn của em không chắc chắn là không rồi đúng không ạ chắc chắn là không thì những người nào đang có cơ duyên được đón nhận cơ hội này đó là cái điều rất tuyệt vời đó thì em Hải chia sẻ cho anh chị nắm được như thế nắm cái giá trị của nó tuyệt vời như thế à, chứ còn không bây giờ này à, ngày nào đó ví dụ em Nga chia sẻ mà anh chị nào biết được cơ hội này nhưng mà à, có thể là nhiều lý do mình không tham gia em nói tham gia ở đây chỉ 100 euro thôi ngày đó cái lợi ích của nó mới thấy được rằng ở ờ, hôm nay em nga cho ngày đó bạn mới ờ, cảm ơn em nga may quá ngày đó kết nối cho ông hải ông chia sẻ mình biết được giá trị bốn một năm rồi đó. Đấy, cái câu chuyện ở đây chúng ta nó cạnh may mắn nó cạnh với cảm ơn ta được may mắn chúng ta đón nhận chị Xuân tắt mic ạ rồi chúng ta may mắn đón một cơ hội rất là tuyệt vời như vậy và nó thẳng ra em nói thật em hải nói thật ở đây này chúng ta chúng ta riêng bản thân em hải khi chia sẻ như đây tất cả những người các anh chị em ở đây không phải là tuyến của em hải thì cơ bản cái quyền lợi em hải chẳng có gì cả nhưng em hải tại sao lại thấy nó là một cái giá trị mà chúng ta cần phải cho đi cần phải cho những người khác họ may mắn nắm được cơ duyên đấy nắm cơ hội này để ngày mai ngày mốt một năm hai năm sau nếu anh chị có được khoản lợi nhuận lên gấp một 50 lần 100 lần anh chị nói ồ đêm hôm đó nhờ em nga nhờ chị năng nguyễn chia sẻ gặp ông hải em chia sẻ hôm nay mình có một số tài sản đấy. biết ơn em hải là đủ rồi cũng không phải cho em hải bao nhiêu tiền đâu không quan trọng là cho bao nhiêu tiền và quan trọng của chúng ta ở đây là cho đi những cơ hội cho đi những cái mà chúng ta có chúng ta cho đi đó là cái điều mà mong muốn của em hải thì những cái thông tin em hải vừa nói ở đây thì mong anh chị hãy đón nhận nó hãy đón nhận nó một cách chân thành bởi sao ạ nó không nhiều đâu em nói ví dụ thế này ở cái thời điểm mà covid đang hoành hành như thế này nếu anh chị em nói ví dụ thế nhé có 100 triệu đồng để bỏ vào ngân hàng Việt Nam thì một năm sau chúng ta được trả lời bao nhiêu ạ lãi ngân hàng Việt Nam một năm là 7 phần trăm mà thôi là chúng ta một năm sau 12 tháng tăng được là bao nhiêu 108 đến 109 triệu như vậy là số tiền mà một 8 triệu hoặc 9 triệu được được trả lãi đó, đó nó chỉ bằng số tiền mà nó bị lạm phát tức là một chuột giá của đồng tiền trượt giá về giá cả đấy như vậy chúng ta mặc dù thấy lời chứ không lời đâu nhưng bây giờ nếu 100 triệu anh chị đang có anh chị có thể trích ra cho em là một phần tư là 25 triệu hoặc là 26 triệu 500 tức là một phần tư đi một phần tư đi à, anh chị cứ để nguyên ba phần đó trong ngân hàng thì thử coi hai năm sau số tiền mà mà tăng lên 8 triệu hai năm là 16 triệu đó với số tiền bỏ ra là 25 triệu ngày hôm nay chúng ta lợi nhuận được bao nhiêu làm cái gì em Hải nói từ đầu rồi làm cái gì đầu tư phải có lợi nhuận nhưng đầu tư ở đâu mà ít nhất mà chúng ta đem lại lợi nhuận nhiều nhất thì mới đầu tư em Hải chỉ khuyên vậy thôi không nên là ở ờ, em Hải nó tốt quá bỏ 100 triệu cho ngân hàng rồi mai mốt chồng nó là ở ờ, tôi tôi cần tiền hay là là vợ nó cần tiền rút ra và em đầu tư chỗ này nó chúng ta có một cái cái cái cái đường lùi đường lùi sao ạ ví dụ 100 triệu đó có thể hai năm sau một chưa đến hai năm đâu chúng ta cần tiền để làm một việc gì cưới vợ cho con chẳng hạn đúng không ạ thì chúng ta vẫn rút tiền được và cái lợi nhuận của này đầu tư thì cần phải thời gian tại sao là 12 năm thì Bitcoin lên một tỷ tư thậm chí là tỷ năm tỷ rưỡi cách đây khoảng có chừng 10 ngày thì nó lên là gần một tỷ rưỡi tức là khoảng 67 ngàn đô la nhưng là chúng ta phải mất đến bao nhiêu ạ à? 12 năm nhưng dĩ nhiên với với bất động sản hành ta ít đấy hành tinh ít bài em chia sẻ đấy chúng ta không mất đến bao nhiêu năm đấy đâu hai năm thôi là chúng ta có thành quả ít nhất là 5 lần rồi ít nhất là 5 lần còn nhiều đến 50 100 ngàn lần đấy là có nhưng em Hải không chia sẻ nhiều thế để mọi người hiểu rằng là năm lần là chúng ta hạnh phúc rồi nhưng câu chuyện em Hải đã chia sẻ chúng ta khi đầu tư và khi bỏ tiền vào là ngân hàng trả lãi đúng không ạ thì bạn chỉ có lời bao nhiêu 8 triệu 9 triệu trong một năm thôi mà đây là em lời anh chị lời 2 đến 5 lần rồi quá hạnh phúc gì nữa còn nó lời đến 50 lần 100 lần đấy thì đó cái chuyện chúng ta giống như trùng số ấy. cái điều đó hạnh phúc vui vẻ sau nhưng cái bài toán rõ ràng về tài chính kinh tế là chúng ta phải hiểu được những điều này đó, đấy là đấy cái mà em hải muốn nói để mọi người biết được giá trị của nó như vậy còn tùy theo khả năng tại vì em nó thực sự đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta đón bắt cơ hội này bởi vì sao à sau ngày mày sau ngày 10 15 này thì chúng ta không được tặng 50 phần trăm ở đâu và chúng ta không được công ty tặng cái Bittoken cái tiền điện tử đó đâu nó chính thức ngày 22 là nó lên 4,75 rồi bạn muốn có được nó một xứ một đồng Bittoken phải bỏ ra 4,75 đô la đấy làm gì có chuyện được cho không cho nên cơ hội chỉ đến với những người nào biết nắm bắt nó đón nhận nó mà thôi giống như câu chuyện mà chúng ta biết đến Bitcoin cách đây 12 năm hoặc là Ethereum và chắc chắn rồi cuộc sống mà à, khi chúng ta làm cái gì chúng ta phải hiểu nó và nếu chúng ta hiểu chúng ta hãy kiếm một người có có kiến thức về nó và đặc biệt người đó là phải có tâm họ hiểu và có tâm cho đi đừng vì vụ lợi bản thân của họ và họ làm một điều gì đó đúng không ạ họ phải có tâm cho đi thì họ chia sẻ mới chân thành được tại sao em hải nói là giữa em nga với lại chương chị nam nguyễn không phải là hệ thống của em mặc dù hôm nay lẽ ra là em nghe buổi chia sẻ của minh vũ nhưng em vẫn phải chia sẻ bởi sao giá trị nó không còn nhiều 10 ngày nữa thôi ngày mai ngày kia các anh chị bớt đi một ngày hai ngày nữa rồi làm sao kịp ví dụ anh chị bây giờ đang có em nói ví dụ đang có 10 triệu tại ngân hàng nhưng mà ví dụ anh chị không biết cơ hội đó em nói cận ngày đấy anh chị có rút được hai triệu sáu năm chục ra không chắc chắn là không đúng không em nói ví dụ đấy thì có được sớm ngày nào chúng ta có cơ hội ở đó và chúng ta đón nhận nó và ngày nào đó hai năm sau hoặc là một năm rưỡi sau hoặc là ba năm sau anh chị có một khối tài sản có phải là em Hải đã tạo ra chị cho cuộc sống này không cho mọi người có một cái thêm một cái nguồn tài chính tốt hơn không như vậy là em vui rồi đúng không ạ đấy là cái mà những suy nghĩ mà em Hải đang muốn chia sẻ cho cô chú anh chị chúng ta biết được nó và giống như là à, ngày hồi xưa em Hải năm năm 2009 xin lỗi tiền bạc em em Hải không nhiều nhưng mà để mà mua vài trăm đô la Bitcoin nếu ai chia sẻ cơ hội thì anh Hải em Hải mua chứ ta không mua hay là chín xin lỗi ạ à, không một hai triệu bạc là bình thường đúng không một đô la có 20 ngàn 23 ngàn thôi nhưng có ai chia sẻ cơ hội đâu chắc chắn là không rồi nhưng hôm nay tại vì những cái mà chúng ta không đón nhận nó em Hải thấy được rằng đây là cơ hội chia sẻ cho mọi người Đó là là những cái điều mà em à, có một cái điều rất muốn để chúng ta à, thay đổi cuộc sống tài chính của mình thay đổi cuộc sống tài chính mình khi chúng ta giàu có rồi mỗi cá nhân giàu có thì một gia đình giàu có mỗi gia đình giàu có thì đất nước chúng ta sẽ giàu có đúng không ạ đấy là cái điều mà em Hải muốn muốn chia sẻ thì đây là những thông tin em Hải à, nói ngắn gọn nói ngắn gọn trong cái vấn đề là một đối tác của Rawan mà thôi nhưng mà đối tác này nó là một đối tác về về về tài chính về chúng ta à, có thể tạo ra được cái giá trị giá trị về tài chính cho bản thân gia đình chúng ta thì em Hải chia sẻ một một cái à, một cái uh, sản phẩm của của của, của Rawan mà thôi một đối tác của Rawan mà thôi còn rất nhiều thì đến đây em Hải sẽ nhường lời lại cho tất cả cô chú anh chị đặt câu hỏi à, về những cái, cái chia sẻ của em Hải cái gì chúng ta chưa hiểu thì cứ đặt câu hỏi tại sao ạ à? dù sao thì em Hải cũng đã từng à, tham gia cái thị trường tài chính khoảng thời gian và biết được rằng những đồng tiền điện tử nào là có giá trị đồng tiền điện tử nào không có giá trị hệ sinh thái nào những cái dự án nào mà tạo tạo được cái giá trị trong cuộc sống này dĩ nhiên ở ngoài kia xin lỗi ạ từ nay đến tết do cái tình dịch covid thì chắc chắn rồi nó phải có đến 90 phần trăm các cái, cái, cái, cái à, dự án tài chính đặc biệt là tiền điện tử tại vì sao bitcoin tăng giá nhiều quá mà ethereum tăng giá nhiều quá mà đồng chi ba tăng giá nhiều quá mà đồng đốc tăng giá nhiều quá mà đến đồng tiền điện tử đấy nó cũng là một đồng tiền nào đó à, nói rằng ở đây là là là, là con đẻ hoặc là cũng liên quan đến bitcoin đây đây là có liên quan đến ethereum đây à như vậy là bạn không hiểu kiến thức bạn mua bạn mua không có tiền mất lỗ như vậy là chúng ta đã mất tài sản thì đây là những cái thông tin em Hải muốn chia sẻ để các anh chị chúng ta nắm bắt và và và và đón nhận cơ hội này bởi vì thời gian như em nói hồi nãy không có nhiều thì à, em nhường lời lại cho tất cả anh chị chúng ta à, đặt câu hỏi để em Hải có thể là giúp phần nào có hiểu nhiều hơn một tí vâng em có thể à, mời à, chị à, Nga hình như có chị chị chị Hoa đúng không có chị Hoa ngồi sau chỗ chị Nga đúng không dạ vâng dạ vâng chào cả chị Sinh nữa rồi tuyệt vời quá chúng ta lại gặp nhau dạ à, đấy là những thông tin em Hải muốn chia sẻ thôi các anh chị hãy nắm nắm bắt cơ hội này thực sự là cơ hội tuyệt vời đấy ạ chúng ta không dạ, bỏ bao vâng. nhiêu Dạ vâng ạ. Trước tiên thì em à, xin chân thành cảm ơn anh Hải à, hôm nay đã bớt chút thời gian để hỗ trợ đội nhóm em. À, thì à, em rất là cảm ơn anh hôm nay mặc dù thời gian rất là căng và bận và có rất nhiều nhóm zoom nhưng anh đã dành toàn tâm cho đội nhóm em em rất là cảm ơn anh và thì thực ra là đội nhóm em và hôm nay một số anh chị vào đây là cũng tham gia ra oan rồi nhưng mà chưa có hiểu sâu lắm về Planet AX thì à, em cũng rất mong anh làm sao chia sẻ là nói à, ví dụ như là nói 100 euro thì có khi anh chị lại cũng không biết là bao nhiêu tiền Việt hai nữa là cũng chỉ mong anh làm sao là ví dụ những cái gần gũi nhất và à, dễ hiểu nhất ví dụ như anh nói là mua một gói là bao nhiêu tiền Việt này à, quyền lợi được à, bao nhiêu lấy như vậy để cho okay. các anh chị đội nhóm em hiểu ạ vâng. rồi rồi thì hồi nãy à, em Hải vừa chia sẻ tổng quan ta biết được cái giá trị bất động sản là ít nhưng mà dĩ nhiên là giữa hai giữa cái mà tiền Việt Nam đồng và tiền euro thì có lẽ có chúng ta phải có một sự hoán đổi về về về à, tỷ giá như vậy là với dạ. cái số tiền mà bỏ ra để chúng ta đầu tư một gói thấp nhất ấy, nó chỉ là 100 euro tương đương với 2 triệu 650 ngàn Việt Nam đồng thôi chúng ta mua bằng à. tiền Việt Nam đồng nhé chúng ta không phải mua bằng à. cái gì cả đấy thì chúng ta mua 100 euro được à, với giá là 2 triệu 650 chúng ta được là bao nhiêu ạ công ty tặng khuyến mãi thời điểm này đến ngày 15 là 50 phần trăm tức là chúng ta có được 150 euro 150 euro thì thế này chúng ta sẽ được mua được là ba cái cụm đất mỗi cụm đất là có 50 lô như vậy là 100 uh, 150 euro chúng ta được bao nhiêu ạ chúng ta được uh, là 150 cái lô đất nhỏ và khi chúng ta sở hữu các lô đất nhỏ này ngày 22 tháng 11 khi mà mà mà cái bất động sản hành tinh ấy được ra công chúng thì cái giá mà nó tặng chúng ta mỗi bit tông cần là 4,75 đô la và nếu chúng ta đang sở hữu 150 lô đất nhỏ này này tức là trong 100 euro mình mua đấy thì cứ mỗi một lô đất trong 150 nó sẽ nhân cho chúng ta cho chúng ta cho phải nhân cho chúng ta là 0,17 bit token tức là tiền điện tử bit token là tiền điện tử tên bit đó cái bit này, chúng ta để mua những lô đất mà chúng ta vừa vừa giao dịch là mua 150 lô đó nhưng mà thế nào để chúng ta giao dịch những lô đất khác cơ lô khác cơ tại vì có tiền thì mua đất nhưng hồi nãy em hải nói rồi người nhật thì dùng tiền yên để mua đất hay là bất cứ một cái gì của người nhật mua ô tô mua gạo mua nước người việt nam dùng tiền việt nam đồng hoặc người thái dùng bạc thái thì ở đây chúng ta có cái token nó được tặng để chúng ta mua những lô đất và cái bitcoin này nó à, nó là một loại tiền điện tử như em hải phân tích thì cái Bitcoin nó là một loại tiền điện tử tên là Bitcoin Ethereum hay là gọi tên khác là Et chúng ta biết là ETH nó là một tiền điện tử và những tiền điện tử này mỗi cái nó có một giá trị khác nhau vì tiền Bitcoin thì nó giao dịch tất cả chung trong loại mọi tiền trên thế giới hoán đổi từ con à, ví dụ con à, Chiba con Doc hay là con à, tiếp bồi con gì đó để hoán đổi hoán đổi bằng cái giá trị tương đương giống như là tỷ giá Việt Nam đồng với đồng Mỹ đô la Mỹ đó thì ở đây chúng ta chúng ta được cái token này để chúng ta giao dịch bất động sản và cứ mỗi một lô đất trong 150 lô đất đó chúng ta hãy nhân cho nó là 0,17 bit token vậy là chúng ta đầu tư 100 euro chúng ta được 150 lô đất bỏ riêng chúng ta được thêm bao nhiêu 25,5 bit token tức là các tiền điện tử Đây. như vậy là nếu chúng ta tham gia 10 gói tức là chúng ta bỏ ra 1.000 đô la à xin lỗi 1.000 euro để mua tương đương với 26 triệu 500 lại được công ty tặng thêm một gói đang chương trình khuyến mãi đến ngày 15 tháng 11 như vậy chúng ta bỏ 1.000 euro chúng ta được bao nhiêu ạ được 11 à, 11 gói 11 gói à, 100 euro để mua được bao nhiêu ạ thay vì nó là 1.500 lô đất thôi thì tặng thêm một gói nữa chúng ta mua được 1.650 lô đất như vậy là 1.650 lô đất chúng ta có bao nhiêu ạ chúng ta nhân với 0,17 cái cần thì em Nga tính coi bao nhiêu bao nhiêu tiền điện tử đó à, nó khoảng 280 hay sao em nhớ đó à, thì có phải là đúng rồi thì cái số tiền điện tử này khi mà ngày 22 tháng 11 nó chính thức ra công chúng để giao dịch rồi ấy, thì giá của nó mặc dù cho không nhưng ngày đó là tối thiểu là 4,75 đô la trên một cái bit cần đó như vậy là chúng ta mua gì ạ mua một mà chúng được bốn nếu mua 10 lô thì chúng ta được tặng một đấy là một cái lợi ích mua một lô ta tặng được 50 phần trăm có lợi ích thứ hai chúng ta mua đất là lợi ích thứ ba chúng ta được tặng bit cần là lợi ích thứ tư đó và cái lợi ích quan trọng nếu chúng ta là những người đã làm rau ăn rồi thì chúng ta lại được à, cộng thêm điểm BV ví dụ mà em Nga mua 100 euro em sẽ được cộng 40 điểm BV cho cái người bảo trợ ra Là em không được nhé à, người bảo trợ ra như vậy là chúng ta được cộng điểm BV vâng. để chúng ta cân nhánh nhị phân và chúng ta được hưởng hoa hồng thì đây là cái lợi ích rất tuyệt vời nếu chúng ta đang làm roan. còn nếu nếu họ xác định là một nhà đầu tư thì cái mà phân tích bốn cái điều lợi anh vừa nói à thì em thấy cái giá trị của nó đúng không ạ giá trị của nó nhưng mà cái cơ hội thì nó không có nhiều bởi sao hôm nay còn 10 ngày và hôm nay đã là đêm của ngày mùng 5 rồi chúng ta còn là 9 ngày mấy thôi như vậy là 9 ngày mấy chúng ta phải tranh thủ em hãy nhấn mạnh một điều nhé chúng ta phải mua đất xong phải sở hữu đất trước ngày 22 tháng 11 như vậy chúng ta được tặng tục cần nha nếu chúng ta mua vào trước ngày 15 được đủ euro là là là nó cho thêm 150 phần trăm đúng không ạ nhưng nếu không mua đất thì chúng ta sẽ không được biết token à, cái điều này rất quan trọng nhé nhấn mạnh một điều mọi người phải hiểu đó chúng ta phải mua trước ngày 22 tháng 11 sau đó chúng ta được tặng bit token tức là tiền điện tử bit đó chứ chúng ta không mua thì không có gì đâu nha không nói được nói là Hải không mới chia sẻ sau là chị mua mua mua euro rồi để mà mà để đó thì xin tiền vẫn chỉ là tiền thôi chúng ta chưa mua đất chưa hoán đổi thành đất và chúng ta không được hưởng cái token rất cụ thể và rõ ràng đây là cái mà mà em Hải muốn diễn giải sâu hơn và giá trị giữa cái tỷ giá của euro với tiền Việt Nam đồng là như thế chúng ta có thể mua đến 100 gói nhé có thể mua đến ngàn gói luôn tại sao hôm nay ạ à? nếu chúng ta mua ngàn gói thì nó có một cái chương trình bán vào lúc thứ hai nó lên đến chúng ta mua gói hai ngàn rưỡi euro cả hai ngàn rưỡi euro mà chúng ta có thể mua đến một ngàn gói cả à, nhưng mà cái chương trình cũng song song thứ hai chúng ta mua gói 50 thì chúng ta mua đâu đó là được hình như là 100 gói thì tùy tiền ít tiền nhiều có thể mua đến một ngàn gói cũng được nếu chúng ta có một khoản tiền đến dôi dư ví dụ anh chị nào đang nói ở hôm nay tôi có 3 tỷ tôi muốn đầu tư mua bất động sản hay là đầu tư vào tài vào chứng khoán để sinh lời thì theo như anh Hải em Hải phân tích ngày nay chúng ta dành một phần tư số tiền đang có để mua đó để ta mua cái này cũng được tại sao ạ đầu tư cái kinh nghiệm của chính Warren Buffett ấy. Warren Buffett là một nhà đầu tư huyền thoại ông nói rằng đầu tư thì phải bỏ vào trứng vào nhiều giỏ ít nhất là từ 3 đến 4 giỏ 5 giỏ tức là ba bốn năm nơi có thể là gửi ngân hàng một phần này có thể là mua chứng khoán một phần này có thể mua bất động sản thật tức là bất, bất động sản truyền thống ấy, một phần này có thể mua tiền điện tử một phần này có thể mua bất động sản kỹ thuật số một phần này như là năm giỏ đúng không năm giỏ như vậy chúng ta cái chia đều nó và hãy tính được cái tỷ suất lợi nhuận mà chúng ta có được nhờ những người có kiến thức ví dụ em Hải vừa nói trong vòng 2 năm tới từ ngân hàng chỉ tăng được 9 triệu thôi một năm nhưng nếu mà rút một phần tư ra để mua cái này thì ít nhất cái lợi nhuận có được là 2 đến 5 lần em Hải nói 2 đến 5 lần nói chúng ta đặt kỳ vọng vừa phải so với cái chúng ta được gửi ngân hàng nhé còn so với bất động sản như vậy nếu chị Hoa mua một lô đất với giá 1 tỷ hai năm sau chị lời 2 tỷ là hạnh phúc lắm rồi nhưng mà nếu mà chị bỏ một tỷ ở đây thì hai năm sau phải lời đến 5 lần là thấp nhất có thể nó lời rất rất rất nhiều lần như là đồng Ethereum như vậy là chúng ta cân nhắc là chúng ta nên bỏ bao nhiêu vào kênh này là phù hợp nhất chứ đừng nói rằng là tốt quá thì tôi bán cả nhà tôi đi ra kia muốn uh, vay tiền lãi ngân hàng hoặc thậm chí là vay tiền lãi của gia hồ để vào mua bởi vì sao biết giá trị tăng lên như thế nhưng chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc đời này 95 phần trăm vẫn còn 5 phần trăm là là không an toàn tại sao đã đầu tư đầu tư lợi nhuận nhiều thì rủi ro kèm theo nó cũng cũng có thể rủi ro cho nên chúng ta hãy bỏ trứng vào nhiều giỏ nhiều giỏ để sao chúng ta có được nhiều cái này nó có thì cái kia không có cái này mất thì cái kia rằng lại còn có đấy là cái mà em Hải muốn chia sẻ để chúng ta nắm bắt được còn dĩ nhiên cái quyết định đầu tư là thuộc về các anh chị em Hải chỉ là người tư vấn cũng như là hướng dẫn cho mọi người biết cái giá trị cũng như là biết được cái cái cái cái, cái tường tận mà chúng ta đang quan tâm đến nó đó là bất động sản hay tiếng nhà ít vâng thì à, với câu trả lời của em không biết là em Nga với lại chị Nắng với các anh chị trong phòng Zoom à, có đặt câu hỏi nào thì cứ đặt câu hỏi nhé em sẽ tiếp tục em em à, hỗ trợ tiếp để mọi các anh chị chúng ta nắm rõ hơn à, có bạn à, Thủy này hồi nãy có bạn thủy chắc là ra rồi đúng không bạn Thủy cái à, bạn có thể... máy của bạn ấy cứ bị ao ra à chắc mạng nhà bạn ấy kém đúng rồi à, chúng ta vào cái giờ này là giờ cao điểm cho nên là là tất cả tất cả các anh chị mà à, đang xài wifi thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái à, cái cái, cái dữ liệu ấy cái diện liệu wifi nó thấp vâng. quá thì nó sẽ out ra chúng ta cứ vào đi em duyệt tiếp không sao đâu cứ vào đi để em nghe không sao cả thì à, không biết chị Thắng ơi em chia sẻ thì chị có cái điều gì đang còn thắc mắc không thì chị cứ đặt câu hỏi nhé tại sao ở đây thì chị sẽ là một nhà tư vấn cái mà em tư vấn cho chị thì chị sẽ nắm nó và chị chia sẻ cho một một một trong những cái khách hàng những đối tác của của mình trong thời gian hôm nay còn 9 ngày nữa cơ hội cơ hội mình hãy cho người khác là họ nắm giữ dĩ nhiên rồi nắm giữ bao nhiêu hay là đầu tư hay là bỏ ra bao nhiêu đấy quyền của họ còn trách nhiệm chúng ta là cho đi và chia sẻ cho họ để họ hiểu vâng à em mời chị nắng hay là chúng ta cứ bật mic đi vâng mời anh chị chúng ta hãy uh, chị nắng ờ, chị bật mic lên em chưa thấy chị bật mic dạ À, trước tiên chị xin cảm ơn Hải nha em hiểu về pick và về về cái Planet ấy quá hiểu sâu hay quá dạ. ngồi nghe chăm chú <laughs> vâng. thì à, cũng à, thực sự là là qua quá trình em cũng đầu tư thật là rất nhiều loại tiền ừ. điện tử rồi và ngày à, hôm à, nay thế là em... đầu năm đến giờ đấy đầu năm giờ em bỏ ra thì mỗi loại ít nhất cũng tính bằng triệu chứ không phải tính bằng bằng tiền trăm đâu bạc triệu mà đến hôm nay ừ. đến thời điểm từ đầu năm giờ là mất gần như là mất hết nhưng mà tại sao tại vì chúng ta chưa thấy được một cái nền tảng nó nó đầy đủ à, và tuyệt vời như là bất động sản hay ít bởi sao như em phân tích hồi đầu ở à, zoom bây giờ nó có một có những con người có kiến thức rất là uyên uyên thâm và rất là sâu về bất blockchain nó được hỗ trợ bởi cộng đồng đau ừ. ăn và mục đích của cái bất động sản hành tinh AX nó không hề đơn giản tại đặt cái, cái tên cái hành tinh AX này nó là hành tinh số 9 tức là hành tinh thứ kế tiếp của hệ sinh thái cái hệ à, tức là là là cái hệ mặt trời chúng ta tám hành tinh đấy nó không phải đơn giản đâu ạ cái ngụ ý người ta đặt chúng ta có ý nghĩa lớn lắm thì tại vì chúng ta không thấy có một hệ sinh thái cụ thể và chúng ta đang kỳ vọng một điều gì đó giống như em nói là đầu tư thì muốn xin lời mà nhưng mình mù mịt mình đi trên một con đường mà không biết đi về đâu đầu tư vậy chỉ nghe ta nói thôi mà mình không biết được cái cái cái nền tảng của nó không biết cộng đồng nó ở đâu chúng ta mất tiền đó là cái điều chắc chắn rồi không thoát đâu được cả còn khi chúng ta biết rõ rồi cái khả năng mất tiền sẽ không có mà lợi nhuận thì sẽ tốt hơn nhiều đúng không ạ đó là kiến thức vì em Hải mất cũng khá khá rồi nói từ khá khá thì mọi người biết là em Hải mất khá khá rồi đấy cái khá khá chúng có trải nghiệm được không mất làm sao biết được là mình đi đâu về đâu đúng không ạ một lần xin lỗi ạ ông bà ta dạy một câu là một lần té là một lần mình có rút bài học kinh nghiệm một lần ngã xuống ta biết tại sao mình ngã đấy đấy là những cái mà em Hải chia sẻ à, với cái chính cái từ cái bài học của bản thân mình à, dĩ nhiên rồi em cũng tiếp cận với nó từ rất lâu rồi nhưng mà cái năm nay thì năm nay thôi là em gần như là mất hết số tiền mà đầu tư từ đầu năm giờ với tiền điện tử đấy à, nhưng đây là một cơ hội rất là tuyệt vời rất tuyệt vời đấy là một cái không phải bản thân em đâu nha nhiều chuyên gia về về về tài chính về tiền điện tử họ khẳng định điều này 11 giờ rưỡi đêm hôm qua là có một cái anh anh đó là đầu tức là vào trong ngành tài chính khoảng 20 năm anh nói rằng từ nay đến cuối năm nếu không có bất động sản hành kia nhất thì anh sẽ không đầu tư vào một cái nền tảng nào cả bởi sao à từ nay đến cuối năm là những cái sân sàn để mà sao à? nó gom tiền nó ăn tết nó lừa đảo đấy và cái vấn đề đó sẽ mọc lên như nấm trong vòng hai tháng cuối năm này nó sẽ trả lãi chúng ta có thể từ 25 đến 30 thậm chí 50 phần trăm xin hỏi ạ à, lấy tiền đâu mà trả lãi nhiều thế nó lấy tiền đâu lãi mà trả cho chúng ta nhiều thế thì đừng có vì lòng tham người Việt Nam có một cái điều đặc biệt là khi nói bạn đầu tư vào một cái gì đó thì bạn nói rằng bao lâu tôi có được một đồng này bao lâu tôi có 100 đồng này khi bỏ ra một một đồng này cái điều đó là điều sai lầm quan điểm đầu tư của Warren Buffett là ông phải đầu tư 20 đến 30 năm ông mới lấy lợi nhuận nó phải như thế đấy trồng một cây mít phải hai năm đến 3 năm có trái chứ không phải là trồng cây rau lang hay là cái, cái đọt à, đọt bí đâu hai ba tuần là có ngọt đâu sai lầm sai lầm đừng bao giờ hỏi rằng bao lâu tôi có lời mà hỏi rằng cái nền tảng bạn ở đâu cộng đồng bạn như thế nào đây mình phải hiểu rõ thế thì chúng ta mới đầu tư còn nếu chúng ta không biết thì phải hỏi những người có kiến thức một chút xíu và đặc biệt là người phải có cái tâm cho đi họ đừng vì vô lợi bản thân của họ đấy là cái điều em muốn chia sẻ vâng thì à, anh chị em chúng ta em thấy ở đây hình như là có có anh Văn Quyên ấy, hình là là chúng ta quen biết nhau ở đấy à, em có tương tác với ở đấy chúng ta ở đây là có những người quen cả thôi tại sao cho dù không gặp nhau nhưng mà trên mạng chúng ta vẫn gặp nhau gặp ừ. nhau phải là đủ duyên rồi có vấn đề gì cứ chúng ta hãy hãy hãy, hãy trao đổi đi ạ à, bởi vì giúp được cái gì em Hải sẽ giúp rất tiếc là cái quỹ thời gian em Hải nó có giới hạn cho nên là đôi khi dạ. chúng ta chị Hoa có gọi cho em mà đấy giống như là chị Năng Nguyễn gọi cả buổi chiều mà đến 6 giờ tối em mới gọi lại cho chị được đấy tại vì cái số lượng anh chị em bây giờ cũng đang muốn tìm hiểu nó rất là nhiều và em là một người có những cái nhận thức thì em cũng muốn mục đích rằng chia sẻ nhiều người biết được cái giá trị nó bởi vì thời gian nó không có nhiều lắm đâu à, cho nên dạ. là khi mà các anh chị có điện thì nhắn tin cho em mà chưa liên lạc được thì cũng mong thông cảm cho em bởi vì sao ạ ai à, cũng vậy thôi ạ nếu việc nó nhiều quá thì chúng ta phải sắp xếp từng việc khi nào mà mà mình sắp xếp mình ổn hết rồi bắt đầu ta mới bắt bắt đầu xong cái việc khác xong việc đó mới sang việc khác được thì cũng mong à. anh vâng. chị chúng ta hãy thông cảm nhé à, anh Toản là anh Quyến với cả Cao Thủy có hỏi gì không chúng ta cứ uh, giao lưu đi ạ không vấn đề gì đâu ạ chưa hiểu thì cứ hỏi Dạ. À, hiện nay thì à, giá trị của Pleiades AX rất là giá trị ạ và thời gian khuyến mại không còn nhiều chính vì thế mà hôm nay anh Hải đã bớt chút thời gian để hỗ trợ đội nhóm để các anh cô chú và các anh chị hiểu được cái giá trị để nắm bắt cơ hội để không bị mất cái cơ hội ạ. Vâng chúng ta em cũng... Cao à, Thủy có hỏi gì không em Cao Thủy ơi? Bật cam lên xem nào. anh Toản ơi im thế nhỉ à, như vậy là chắc là em cũng chia sẻ để các anh chị nắm hiểu về uh, giá trị của nó rồi đúng không ạ còn uh, nếu vâng. cần những khó khăn gì đó thì em Nga có thể trực tiếp uh, nhắn tin hoặc là chị Sinh hoặc là chị Hoa có thể nhắn tin trực tiếp cho em à, em sẽ hỗ trợ còn lại uh, ví dụ như là cái vấn đề mà chúng ta hiểu rõ rồi thì chúng ta hãy chia sẻ bởi sao mình có kiến thức mình biết về nó sẽ giá trị thì hãy giúp người khác nhận đón cơ hội này cho dù họ dạ, chỉ có vâng. trăm đô la thôi thực sự 100 đô la nó không nhiều đâu nhưng vâng. em nói câu chuyện chúng ta nói về Bitcoin hoặc Ethereum một tí nếu ngoài đó ai đó cho chúng ta cơ hội thì chúng ta hôm nay giàu rồi nhưng có ai vâng. cho cơ hội đâu đúng không ạ cho nên là đây này chúng ta hãy chia sẻ nó đi và em nói rằng điều này là an toàn đến 95 phần trăm rồi đấy còn cái cuộc đời này không gì 100 phần trăm không có thuyết là, là tuyệt đối thuyết tương đối mà thôi cho nên là ở đây chúng ta đã đầu tư chấp nhận có lợi nhuận thì chấp nhận rủi ro nhưng rủi ro ở đây là 5 phần trăm là nhiều nhất lắm rồi không có không có gì là không rủi ro cả nhưng em khẳng định ừ. là tại sao tại vì em biết được rằng cái nền tảng của nó nhờ cái cộng đồng của nó ăn và số lượng thành viên đang có ở đây à, và cái mục tiêu nếu cách đây ba ngày mọi người có nghe các anh chị có nghe được cái buổi chia sẻ của à, của lãnh đạo hạnh và và offline chúng ta là hỏi thương sách trắng ấy, khả năng ngày hôm nay hoặc ngày mai là là anh hạnh sẽ chúng ta sẽ sẽ dịch nó ra và có một lộ trình cụ thể sách trắng là lộ trình cụ thể công ty và được công bố trên toàn thế giới nó không nói sai đâu nó có một cái chiến lược gọi là cái timeline ấy, để chúng ta biết được nó đến đâu vào thời điểm nào như vậy là chúng ta đọc cái đó chúng ta thấy giá trị cực kỳ tuyệt vời à, nó phải có cơ sở chứ đừng nghe nó rằng ôi à, chị nắng ơi em nga ơi đầu tư cho chị hôm nay mua cái tổng tiền à, abc nào đó 5 năm sau nó phải tăng như bitcoin đấy thế là cái lòng tham mà lòng tham mà ờ, năm năm sau tăng nút coi hôm mới bỏ có trăm ngàn bỏ một triệu đồng à nhưng mà xin lỗi à không có đâu chúng ta không biết gì về nó cả thì giống như chúng ta đi vào một cái rừng rừng rừng, rừng rậm thôi và không có lối ra và chúng ta mất tiền đó đấy là cái mà em Hải muốn chia sẻ chúng ta hãy hãy nắm bắt và dĩ nhiên rồi nếu không hiểu thì có thể nhắn tin cho em Hải hoặc là ở đây thì em Nga cũng có kiến thức em Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ một cần nữa thì em Hải hoặc là lãnh đạo của em Hải là anh ờ, Mr. Hoài Thương hoặc là Mr. Đức Hạnh có rất nhiều lãnh đạo chúng ta cũng hỗ trợ chứ không phải bản thân em Hải đâu Cho nên dạ vâng nhé. dạ vâng em cảm ơn anh ạ thì uh, hôm nay thì lát nữa thì anh cũng có một cái buổi zoom nữa đúng không ạ vậy thì uh, em trước tiên là em xin chân thành cảm ơn anh và em sẽ cố gắng làm sao để tiếp thu đầy đủ kiến thức để em uh, hỗ trợ cho đội nhóm à, để à, các anh tuyến trên đỡ ừ. vất vả à, cái trách nhiệm mà chia vâng, sẻ thì, thì tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì có vâng trong quá trình thực hiện thì nó có rất nhiều những cái thông tin mới mà em chưa hiểu kỹ chưa hiểu sâu thì uh, rất là mong anh uh, tiếp tục hỗ trợ cho đội nhóm ạ à. em xin chân thành cảm ơn anh và trong đội nhóm của em thì uh, anh chị nào mà chưa hiểu thì cứ nhắn tin cho em ạ à. em sẽ hỗ trợ nhiệt tình để làm sao cô chú và các anh chị thành công ạ à. em xin chân thành cảm ơn anh <laughs> rồi thì à, có lẽ thôi chắc là buổi tối nay mọi người cũng đang cũng nghe cái buổi dung của chủ à, của, của thuyền trưởng chúng ta Minh Vũ thực sự dạ, vâng. với của uh, thuyền trưởng thì không thể ai so sánh được rồi và cái tâm cho đi của Minh Vũ của chúng ta thuyền trưởng ta rất là tuyệt vời à, tâm à. Dạ. tầm tài đều có chúng ta là những con người mà nhỏ nhoi thôi nhưng nhờ chúng ta được những cái mà Minh Vũ đang cho chúng ta đấy chúng ta sẽ tiếp tục cũng học theo cách của bạn à, của một dạ. người thuyền trưởng để chúng ta cũng làm theo cái bản sao đó cho mọi người thì họ được hưởng những cái quyền lợi giống như Minh Vũ đang mong muốn à, trước tiên cái mong muốn lớn nhất của Minh Vũ là là giúp cho gì ạ giúp cho người Việt Nam ta giàu có hơn đó là điều dạ. điều đầu tiên và chúng ta có một một cái cộng đồng một cái đất nước giàu có thì chắc chắn rồi đi đâu chúng ta cũng nở may nở mặt đúng không ạ xin lỗi chị nắng nguyễn ở nhật cũng nói rằng ô đây người việt nam tôi đấy họ có thế này thế nọ đấy tuyệt vời không minh vũ là một người rất tuyệt vời bạn đã trải đã qua hơn 100 quốc gia trên thế giới này trước khi bạn chia sẻ cơ hội đồ ăn cho cộng đồng việt nam chúng ta đấy và mặc dù đến sau với các nước trên thế giới gần một năm trời nhưng rau ăn mai rau ăn chúng ta bây giờ nằm trong top một của những hệ thống lớn nhất thế giới tuyệt vời không ạ à? đấy là cái người thủ lĩnh ấy, phải có đủ tâm tầm và tài chúng ta mừng ấy. và tại hệ thống chúng ta thì có chủ tịch Nguyễn Đức Hạnh là một trong những người cũng có một cái kiến thức rất là tốt và tâm cho đi cũng rất là lớn cho nên chúng ta cũng may mắn là có được có người à, lãnh đạo cúp lai chúng ta luôn luôn à, giúp đỡ hỗ trợ cũng như là đứng đằng sau hỗ trợ cho anh em chúng ta chị em chúng ta cùng phát triển à, với cái cái cái giá trị lan tỏa giá trị của rau ăn vâng ạ à, thôi thì chắc có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đây nhá. có vấn đề dạ. thì em nga à, cứ chủ động à, liên lạc với anh chị nắng có thể dạ. liên lạc với em à, hỗ dạ, trợ vâng. em sẽ giúp à, để chúng ta có thể được nhiều hơn và vâng. hơn nữa ví dụ thiếu kiến thức hoặc là gì chưa hiểu thì em sẽ hỏi lãnh đạo để em chia sẻ lại chúng ta dạ, có vâng. nhiều kiến thức tốt hơn à, vâng. thì à, à, em Hải xin phép được uh, dừng cái buổi chia sẻ tối nay